我穿到的万只做给路个万只长布着咩，着个哈着古着背错度，古前在沙达咩错度个呀，那侬到在万只做给路个，侬侬个咩个路下个么个都背好万只，背讲讲，我穿到的万只做个忙个咩错度个，都讲个嘞个侬侬，在呀都路下，对呀路下个我拉奥带了咩种西路下，都背好万只。 bây giờ trên số tu lúc li nói là lúc trâu li cái ít à, tao xong đại xong áp hàng có là một cái lên cái gì chỉ hai cháu cứ ô lao tê cứ mẹ chuẩn cứ hẹn cho lúc chạy nó một cái lên cứ giờ cháu chỉ cho cứ ô lao lộ là mẹ cứ khứ hẹn cho mẹ tê làm tê lộ cho nên đó là lúc nó mẹ cứ trò chơi cứ tốt bè hảo mẹ thu ban chứ bây giờ rằng số tu chỉ muốn ít tu cứ bé yếu sáng tạo chú kế quan chú chú kế lưu cơ mò chú kế mua mò chú kế lưu kế tu chú kế chọn nhẹ bây số tu bố lên sáng tạo chú kế càng xa bố lên sáng tạo lúc này cứ rong bố lên sáng tạo chú kế nó càng là rong ta chỉ bé bên trà tên nó là bên trà chuyên chi giờ giờ bé yếu cỡ chân đòn chế ôn não chứ một trăm lô nu là bé bên na nu nhua xa bé bên na nu lưu cơ mò bé bên na nu mua mò bé bên na nu một kế lưu kế tu một cái của kiến chùa giờ lên đó cho hai tôi nè cứ nhau hồi lúc ăn đâu cứ nó chứ mua ít từ từ cứ nửa yon chào chút cái cứ lúc có mò nửa yon chào chút cái cứ mua mò mòn cái chào chút cái lúc cái tổ tại sự chứ mua ít lên từ từ cứ nửa chi nửa chạm chạm chi lúc này cứ càng xa nửa chạm chi lúc này cứ tàu rồi nhau càng xa luôn giờ lên đó nút nó cứ cho bé muốn chả sẽ bé muốn chi lúc này cứ tàu rồi nhau càng xa luôn giờ lên đó ổn đây nó cứ bé giờ luôn nhảy văn chú tôi luôn ok giờ mấy món văn chú tôi luôn thật cho bên thôi nhá chúng ta malaki mà lại kỳ trong bên cái gì từ trong cái cầu ý nữa hà lên nó cú nô mẹ hà ta bộ chỉ nhỏ ý tu tu này từ cái văn chữ tu yang chỉ chỉ nhờ ta chỉ mẹ phèn cái cú tu mẹ nô hà ta bé cái có clan chỉ tu giờ mẹ chỉ mua ý phèn cầu hà tây khổng phi trô cú cú tu phong phê cho mẹ chua tu lợ cho khó tan cho mẹ tráng tôi này bố lên canh cú tu mẹ chuồng ca tê cứ mẹ mua ít phèn cỏ tôi cho cho hú lúc tuổi chế sa lệ mua nó mua hòm bồ mà mẹ xỉ ô lê nó lệ cú hà xe mẹ danh yếu bù cú khé trong tuần chúa có mong đào bồ mà lù cho mẹ cú yếu chú bố cang hà công nó mẹ tê con lồng hà mẹ tê chỉ mang yếu chỉ chính chứ bé thảo ăn chú kìa vạn chữ cứ là bê tông chữ Giêsu vạn chữ cứ là vạn chữ bê tông là hữu cũng nạn nôn thun trái bê nhau vạn chữ cứ tụ chở sen cứ lụt thành bê giúp kết chủ hát cởi cho là làm gì không sai tê vạn chữ tụ cứ cả luôn tu hà lúc là tê vạn chữ tụ cứ tổ chữ số dạng cứ nhau chua khó lúc xưa nó có hai nên có chán to nên giờ luôn nó tu có tụ lù vạn chữ bê tông là hữu thọ có lụt họ lụt tu chọn chen lúc xa thọ có cứ là vạn chữ yok kha tu có hai to nên có bê bao chủ có tụ lù có tranh hả mình e luciano thamon cho pe tu chi su khita lumbe amen pe chang chang cho tu rang no ku yomo ti lumbe ta chi cho cái van chu tu pe chang chang cho tu nu no pe lu shi cha ka plau rang ku chang chang kan gạo ku lu nang tu chang tu chi su rang thi ku pe lu ka o ke no ya bề lấy cha biết sao lấy chủ mỗi phần cầu cho bạn chứ bây giờ cứ tin trên số là bé bỏ tàu thể xe cho nó chứ bé bỏ tàu thể phát sĩ cho lúc tay lúc chờ cho tay nào tay chứ mấy nô tu chia su nó khó khăn cho hồ lúc tuổi chế mua cháu bảo thao lú bảo tôi nô chia su ta vì lấy cha cháu cường trang sẽ lấy chữ thể xe cho nó chữ lóng chữ su hà cho nên cháu thư tỷ đã mấy chế là mỗi ilu nhà là cho cụ xe chữ su mỗi lúc nhà nữa tổ hà lúc nhà đã giờ mua vạn sự cải xả luôn bè cho hú giờ ta xin nó giờ bé cho tôi cứ xin nhà bỏ lấy mua lú à tu clo cứ giờ cải sản tu clo cứ giờ tu nọ bỏ nhá cho hú chữ su hà lấy cha dạng cứ giờ xì xa lê chế lấy mỗi cho xì xa dạng của văn chủ tu chạy lên một chỗ văn chủ bé xả lại chàng cho khó nó chẳng chành bé bỏ tàu thể xe cho nó cho chứ cho lúc té lúc chờ chỉ té phải pha té lúc tàu số là sẽ bé mong khu mò rồi té chỉ khu mò bé bỏ tàu thể nhà bé chẳng chành vậy bé mong khu lỡ lỡ là bé thể nhà bé mong vô tên sáng lúc cho bé chả cứ chờ tí vô tên chua lúc khu bé chạy tên chế bé bỏ tàu thể cái kia cho trái dạng cứ bé linh thể cho hú lúc té lúc cho họ bây giờ lúc tê lúc chờ đợi chẳng tôi này cứ nhau trộn đợi chẳng chẳng cho tu bố mua ít ra cứ bố tôi kế mình lên cái phải phát cái kệ em mà chữ thể đó bố bố mua chỉ mua là bố mua ít ra cứ bố tôi có có chạy có lúc chê, có chữ thể cái kế lùm là tại xỉa khá thang có lúc chê nó bố bố bùa có rồi bây giờ tu, yêu chủ thể cái kế bây giờ yêu chủ thể cái phải phát cái kệ thể cái vang cái chế thể cho trả dạng cứ bên nhau hồi lúc này nó chỗ nọ chỗ chứ bây giờ cứ nhau đây giờ đây chờ mà bây giờ giờ mua nung cái tàu rồi lấy cứ bây giờ cứ nhau đây chờ nó à bây giờ chủ thể bây mua nhà cứ nọ chứ lấy chỗ nọ chứ ta chỉ bây giờ mua nhà cứ bạn chứ tôi đâu bạn chứ bây giờ chẳng bây bỏ bao ta lúng là tên nó giờ mua chán đồ lù nàng lúng là tên nó nửa lùm bỏ lấy chẳng tên nọ tên chứ lô son chỗ lô tên nền trâu nền chè lô son chỗ lô bao chủ ta lúng là tên nó giờ lúc cứ lu cần gạo lên về lấy chàng cứ xài lấy giờ mua tới dạng cứ chặt chặt hai rong con bỏ lên nó cứ chỉ mua lên thì giờ tao tao chú lên ấy cho dạng cứ giờ bé xí nào chú tu cứ nào chú uôn đã bé giờ chú thể xe tu nào chú ta chỉ cho dạng cứ giờ bạn chú leo giờ bé hà chú mua đó cho bạn chú bé bọn chú dù bạn chú chăn chi là cái gì cái bạn chú nano pu phô pu chú cho bé mua chú sao ô tô ba nhó mua rau mua món nọ ô cháo ô na lu chở bé bé bọn chú cá bạn chú chăn tu bé chú chú cá bạn chú chăn chi bây giờ chú chú chú, mẹ có cho lúc tới lúc chờ từ bây giờ chú mua họ cứ chú thể xe rồi lúc tới lúc chờ đó bây giờ tôi cứ bên giang giang đó tôi này cơ thật sự bây chính giang giang đó bạn chú, bên nào cả bạn chứ赞chứ là bên nào cả bạn chú tôi cũng mong là chẳng chênh về là giang bây giờ chú mua đó bạn chú cái ít phần có đó bạn chú chỉ tao của bên mua bạn bên tu nè bạn chứ có bên chủ mua bạn chú tu đó bạn chứ là nè là bên đi chú mua nè tới xe tới cho giang cứ bên sử lúc là tới nó bé chủ trâu thể nhà là bé xài tàu cái giờ chủ tàu trâu thể nhà kỳ kỳ cái xài tàu khó khổng họ luôn lúc đó tên nó lên từ bố cho bé nhỏ lên từ bố cho sản ở cho bé à chỉ có gì tôn tao giờ vạn chứ giờ bé chuyện yêu nên sự thán tu bé chuyện yêu nên giản chỉ ý phèn cầu đã giờ lắm chữ ta chọn chen mẹ bộ tao cho ý phèn cầu cho vạn chữ chỉ nên là cứ bé lồng chen tu chữ sư à bộ tao cho là chứ tao cho ý phèn cầu đã giờ lắm chữ ý phèn cầu tao giờ cho dạng cứ có mua yếu chủ mốt tôi cho vạn chữ cứ giờ ý phèn đời cầu đó, ý phần cầu đó giờ cho chỉ rằng cái mua chỉ hà nhà già cũ chỉ hà công lòng chỉ hà cha thu chỉ hà rau mỏ nọ chỉ hà nhân đau nhân sú nhân công thôi rằng cái giờ chủ mua giờ cái khứ tàu lu cái một tổ cha cái một tổ cái cái một trắng cái chơi tàu lu cái tàu cầu tu cái tàu ít tu cha cái chủ mua phải ở cầu bờ chua bờ này giờ lệ ít bờ này chủ yếu vạn chủ tu giờ lên đây khó cứ bé cái vạn chủ tu bây giờ bé ô tu sao tu vạn chủ nó nè giờ bé ô tô sang đâu bạn chỉ là bé bố mua phải mu gà lúc họ trong cực lão hủ mu nhá bạn chỉ tới chờ đào bằng chân chỉ hắn nhá chỉ tới chờ hắn đi chờ bao nó bây giờ chỉ yêu cá bạn chỉ chán tôi là này bây giờ họ cứ mẹ gà nhá tôi cho tôi hủ lúc bạn phá hạn hắn lúc bạn thì nó chỉ thấy phần cầu á chỉ cái tiền ấy phần cầu đó là rồi lấy chá ấy phần cầu nó mới nhiều chủ tốt khai rồi chỉ cái rất là sư phụ đã của tao của mua tao của họ khổng nó bỏ nó mà giờ của phải ý bằng nó giờ bạn chủ tu bạn chủ tu chủ mua cho bạn chủ có sĩ có tu đâu giờ biết sáng đã ít phèn cầu này chủ yếu nhà sư bạn chủ tôi lúc khát đã cho cho trái dạng cứ giờ cọ mua về lấy cha biết bộ tao tao thúi phèn cầu Hồ cả lúc này có nào nó yếu khá yếu bò yếu nhau yếu tử có nào nó ồn lao lộ sáng tao sài sú một con một tao một sú một nhỏ rau món nào cho trái dạng một mì kia mì tao cho trái dạng ta sĩ có chuyện yêu khá bạn chủ lắm bên trái bạn chủ ta sĩ biết chủ lấy bạn chủ ha. bây giờ cho tôi này cũng chưa muốn giảm sang khẩu bây chẳng chẳng inu từ giờ biết muốn chủ nữa là chỉ số sông ra như hà lấy dạng cũng chẳng có chỉ số đã mình chẳng cũ tại vì mình chủ lấy cũ ha, chẳng tôi nên sắp phải cho nên chán tạo mong tôi phong như ý phèn còn nó dạng cứ cơ mua cơ sáng sẽ cơ mua cái chỉ của cơ lâu chưa lâu gì đào lên hà lên nó tôi bé hà văn chứ mà cho nhang đầu xem mà khó khâu là bé mong chụp còn lá còn sẹn bé cho chụp chỉ bộ kỹ sư bé bộ trang mua cho cái gì bé bộ trang mua cho văn chứ bé lưu văn chứ bỏ lấy chả hà chụp thảo tùy nhà già nhà cú, tôi bán cho văn chứ tên nổ mà số cái mà chỉ ta chai cơn gạo lên vậy 只敢出于一百一通的万主了不呀？但是办有冇万主在头，三大有到肉咯，有到做沙咯，不要领导，有啥个们都认真嘛，都只要被记上啥个当时弄来了是哪不呀？万主都落卡住在万主都放个梦，就叫个老万主人，万主都放屁都叫个该万主都人。 bé bảo bảo lulu ta phòng phê lulu phòng phê này cái mỏ cái cái cái mỏ cái trang vị sư vị sư cái bộ cái trong cái cô cái nhà cái mỏ mỏ lulu có mỏ quan trọng sao nhỉ ấy lên đã bé chả cứ tao ra cứ bé tao tao tụi phèn cầu lo đấy à xin nó cũng khá chú có ta ấy phèn cầu đó là cho rằng cứ có mua hồ có lô cho lô gì ấy phèn cầu này có là chủ mua hồ có lô ná thì chế có chủ mua ấy lô ná là có lô ná cứ chả nhá cứ có lô cho lô gì rồi tao xí chua phèn đâu ở Iluna này chúng nó phải ở y phèn cầu này giờ vạn chú lú vạn chú tu đầu giờ biết chọn chế mẹ phải y phèn cầu thì chúng mẹ chúng ta tôi cho hồ tổ chế nó nên muốn cho được thì mẹ lúc cho lâu gì để thọ tôi bé một vạn chú kẹn nó bé sẽ lại mua bé thu vạn chú bó bé thu khó nhảy phèn cầu này một xí ở vạn chú kẹn nó bé khó đã bé lú vạn chú cơ, bé mua vạn chú cho kia vạn chú thang bé mua vạn chú cho kia vạn chú thang xứ vạn chú bao đã bé có mua nô mua ngàn đầu vạn chú bao đã bé chú đầu thèn ngay gần đầu cho mình nhau rồi rồi rồi mỏ nó thèn cái lỗ tàu so thèn cái cái cái tờ thèn cái nào cái chứ và chỉ lấy mỗi chua phèn cho bé ý phèn để cho bạn chú tu bé hải mong nó nhá chú tư là bé chú vào mình bé rồi là hải này sẽ dành của bé cây bạn chú tu bé bỏ sao của bạn chú phòng phè cho bé à là bé bỏ sao của bạn chú phòng có mong cho bạn chú hải này tại ý hải này cứ tàu chạy có mong cứ liều tràn tới này tại giờ hải này cứ tàu chạy có mong giờ giờ có khử tàu nuốt cứ có khử tàu đó chỉ hải lên từ bu cho có có tôi cứ tay tay bút cho có là sư có lúc bệnh sử có thủ khen một khứ tao là sĩ lên thì bút cho có là cú sĩ bệnh chỉ hắn nhà già rõ mỏ nọ chỉ hắn nhận đau nhiều số cho trả dạng có có khứ tao nôn tao yếu chụp ngay ô cầu bờ phải ít bờ tôi cho hoàn chữ cho hoàn chữ tổ chế đào ra bé ta bé lưu hoàn chữ cơ ta sĩ hạ dù cái cứ sĩ ban chỗ nhà yếu chỉ khu tổ chế mà số cái chữ tế lên này bây giờ bên trái lên bên trái hoàn chữ bên chỗ lên hoàn chữ hà nào một thuộc khác học lên chuyện này, giờ có bổ trong on ngày có bao mà. Bên trên trên,แต่是แต่แก่หนูจีชื่อนะก็จะเก่งใจผมป้าตัวก็เกลียวหรือเป็นใจกูจีเป้าแต่是เป็นใจจีเจ้าอ้อเนาะเราเจ้าลูกชงคลอลูจีมัวไอ้ตัวตื่นรอโยมัวไอ้เฝ่งเก่าระหว่างจีรอไม่แต่กิจเจ้าซื้อฟื้นรอจีมัวรอไปหาหรือตัวกูมัวแต่是ไปตัวเข่งจีมัวไปหาหรือตัวกูชูไปตัวเก่งจีชูไปมัวยามเราเก่งก่อนนะโจต่อมแบงต่อธนาคารไปจีการทูรอเลยไปโจเลยอย่างไปตัวเก่งใจผมพิสูจน์ต่อโจเลยตัวแต่เป็นชาวบ้านจีไปจอนนั้นแต่โนเลยเตือนแต่ปลัว ลยเดือบโลชบเปล่าจานเตช่าเลยเดือบโลชบเปล่าไก่เลยนไม่หมดจุดเราจะจบผานจากกูสอนใหญ่ก็หมดจุดเกาะผานกิบไม่จากกูหมดจำโลนู่นไม่หมดจุดย่อโปรานไันอยากจุดก็แต่ผาจอดหัวธนาคารปยอเบจึงไม่ดูกูโปรเลยน่ะโชว์ตัวว่านจุดฝงก็มองจะไม่ตาเลยน่ะว่านจุดจุดกาะแม่การว่านไม่ตัวตัวจะว่านจุดน่ะว่านจุดกาะเป็นการว่านจุดตัวจะว่านจุดสนาไอีฝงเก่อนตายอยู่ตายอยกลีก็คือตายต่อเต้อยู่ใจอยู่โชว์ก็ตัวต่อก็ไม่เก่าตัวไม่เอ็งกายไอ้ตัวตัว cậu tôi nhung cái tu tu nên cậu tôi cái ô tu đau ra cái bé mua ăn đau bé đau chụp lâu chỉ chụp hàng nhà chúa bên cái ít bộ tu ô bộ tu hẳn đau chỉ giấy phèn cậu từ phong dư sau đó có chữ kha được cái giáo sẽ phu là bạn chữ tức kha tu có bạn chữ tức kha tu hả ta có chỉnh trang đồ bạn chữ làm bạn chữ tức phong sảnh phong sảnh phong phệ tu có là bây giờ ta nói chữ mua ít tu từ cứ giống cái ít trang công này ít chữ số tu 苦万主都接来那边，被站台上来听干多了，被ตัว样不了管大事，被就六万主了，就干万主电脑，还都过去八万主电脑嘛，看不了那都做弄出啥，一份讲到呀，但讲得了个个苦到，就喊不来把苦毛闹错样，那上都装不来，到就一份搞啊，都朋友，没么做不了就叫那，没做一那是不一份搞，要就叫那就做做就那，看到这苦哈，但是万主做六卡这，被说搞得没人了。 họ có cái lũ lên từ có chú có chỗ phèn đó mà bù được thùng đó mua ăn chữ nó giờ có lũ ăn chữ muốn đầu ra mà rồi lên nó ở chẳng chẳng chỉ tao sắm mua có chuyện chẳng chẳng chẳng cứ mí mí có chẳng chẳng chẳng chẳng cứ lũ à tao cứ bé mua mua nó tao tao bé khú xì cơ tao cho bé phản đô làm mà mà dùng mua bé bộ mà khú xì cơ cầu lên đầu lên hạ lên nó na nó tao bé học ăn chữ cho nhà chỉ bỏ cái ít phản kỳ khó khâu lại chỉ sáng tao bé học ăn chữ là cú chỉ mua nhà tao cho dạ giờ mỗi nhà tôi cho cuộc sống mỗi nhà một hậu lối dân chỉ rong lúa hắn thì chê dạng cứ mí mí cứ bé khử tao ở bé tôi chỉ cả mỗi đầu ăn chữ ở chú sa cứ ăn chữ bố vạn chữ sáng tao bé chú sa bé ở nhà mỗi đầu đầu ăn chữ rồi giờ chỉ vạn chữ chỉ sáng tao có giờ nhà ở bé phản đầu sư vạn chữ sáng tao tàn thao cái lúc này cái chú sa lúc là té nó chú kém bồ nuôi vạn chữ lề vạn chữ giò nhẹ đó vạn chữ bồ đó vạn chữ tung vô đó vạn chữ sáng của bé mỗi đầu vạn chữ đó bé hải mong bé nhau chú tử, bé chữ vàng mày bé giò nhẹ bé bồ đầu ra cái bé cứ nó cứ hầu hẹn trường cầu tại thầu cơ bé chúng mò rau mỏ nọ thầu cơ bé chúng mò chỉ cho nặng vì họ bé ua chỉ hủ và chỉ sát bé cứ bỏ ra lại chỉ tao, cho con cho lòng là lỡ chuyện tin chứ căn cũng giống món nọ tàng vì họ bé tư chữ ô lấy vào chữ hà nè bé cứ bỏ tư là bé trường chọn nhảy cơ lên bé bỏ một chế cầu san chu lô nhỏ bé chậm mong nà bé bỏ một chú cầu tại lúc bỏ đi san chu lô à. bé giàu sĩ tương chu lúc là tên nào chú kém bồ nung nó bé chậu bộ chua lô hải này hả, à. chú một phẩy là có cứ cứ cứ cứ chú một nô cứ các tôi bé hảo văn chữ là bán cả tù sa even còn đó giờ thôi rằng cứ có mua giờ chúng ta tôi cho đồ văn chú tổ chế bé bảo bảo lử hai tôi này lử chán tôi này tôi lỡ mua giảm lỗ nụ tao văn chú phòng có mong tôi lỡ mua lê cứ nụ văn thì sân chú nó xí mà cho chú cho mà gan của ọ của cá của mẹ ế chán của nhiều của tử của à do của mỏ nọ của con của tao của số tôi cho nó vậy even còn chúng mà thờ cho chúng mà chân tỷ ý sự này nó bố nên từ chạy thu ọ tôi cho nó đây là even còn đây cũng yêu cũng yêu tao cầu thu ọ chạy thu ọ tôi bố mỏ lên thì tàu ô là ở trang thế sao ý trang công tôi chỉ mua tôi sao bây giờ Tàu lột thay lên bao vạn chữ rồng lô vạn mình là lô lúa vàng chữ lột lấy vàng chữ hà sau lên đã biết một chỗ thành bế ý phần cầu này mua cho một cái chữ ý phần cầu đó là mua cho mông bang cho vạn chữ tệ cái tiền nụ thân cả vạn chữ na nô nô có hai cụ bế tôn đó nô, bế lỡ tổ chế bế hả vạn chữ bế đã bế thân trái plan bế giờ mùng chào mỏ nó bây giờ mong ô bây tê làng tê lộ bây giờ mong tỏ tê ra tê tê vì lý chẳng bây giờ lại trái plan vì chẳng bây giờ lại ô bỏ cha cứ bỏ cha là mỏ chứ sống nọ và chủ sơ lục khá lại chá giờ có mốt rồi vạn chủ vạn chủ mà lại mốt rồi còn giờ có khu sĩ chủ mốt rồi vạn chủ vạn chủ mốt thu tờ tôi cứ ô hồ vạn chủ sa giờ giờ nương mua là vạn chủ làm gì tôi còn nương bùa nu ta sẽ tôi cứ ô chủ hồ và chủ sa giờ có một ý dạng sao là vạn chủ mốt thu là mong bây giờ tôi có rộng lòng á ý phèn cầu là cho mốt lan trì cho một bề hở vạn chủ tham cả vạn chủ chọn chế na nu mua mua mong kề sáng tàu nhà già một sư ban chủ ô bao chế nhau chọn nhện chúa lên từ chú nhà một ban được chọn chế tôi cứ chọn nhện đó này nhà nhau họ từ một ban nữa mà giờ bên cầu tiền trong thế nào có mong trên bao cũng mong trên thùng bên chú cản chú đó bạn chú thôi này bên nào nu đó bạn chú chú phòng có mong ở bên nào lan trí cho một thân cả bạn chú bố bạn chú xuất hiện lưu cho lời tu có tới chú một lan trí này có đủ khen có giờ một lưu lời tu lấy cha thảo bạn chú phòng mong chú có thảo bạn chú lưu có tại chú chế ý kỳ cho lệ rồi cha mà có mong chú từ bạn chú có mong lưu tôn tạo yếu chủ yếu có số cơ ship bang vì lấy chẳng nó sẽ lấy mua nhà tổ lụ ông cản ông còn cứ mua nhà chú hộp phán của tư đó là nó mua ba chỗ bê xỉ lụ mua ba chỗ nào chỗ chú chú chú đấy khu chớ lụ mua họ tư lụ lụ xí xong là chọn chèn ý tù khó ý tù có phán có bộ lên nó tao bộ chơi phán cháu tư đó là nó này ở bên nào có phán có bộ lên này chỉ khu nhiều chế ở bên lá nó sẽ bên thỏ san cháu lụ bên cổ tên gồng phiêu tệ chứ bên chỉ cản chú bên bó lên lên từ bùi cả ba mẹ rồi và vâng, chú kê nụ đau lên đau có mua nhà họ tư mua nhà hồ bận chạy nó mò chỉ tụi lan kịp giờ chẳng mong ba tao lúc tay lúc chờ giờ số cờ chỉ mò đồ ăn chủ nà mong ba tụi chơi chốt tụi nào chạy nó nhô lên nhô ít lúc chạy cái nó chỗ ở bên lan kịp lại hồ chạy tụi chạy nó mò nhà chỉ tụi lan kịp đau ra của nó giờ chỉ chốt hà được của nà chẳng nhớ nhà nó chỗ họ tư lỡ số cờ này nó tôi cho nó tao phụ trợ bộ cháu lá này cho họ tư lỡ cháu sẽ phước kỹ sẽ là món nọ ta là bây giờ แต่ชิกูฮักคาจุก็อาจจะไปจงเกินเก่าเลย và chỉ bé cho chủ trí bộ ý phẳng thế bé một lâu chỉ chủ phẳng bé đi cả cho đúng không chú nè bây giờ mỗi nhà họ từ lúc mà trên tủ lên nó là trí bộ kia sẽ mình số tạo tập bút sản mà ý ó sản bé thèn cây phản cây cái nó bút chơi chủ phẳng giờ mấy sáng báo chú ra nó rồi mấy muốn nuôi cho cái chữ lâu đó đầu ra bé sáng đã ô sư phụ là cái chữ lâu muốn nó là bây giờ lên đó bé ba gọi là ba bé bây giờ bé mòn đầu luôn đã bé đi chỉ cảm cho đúng không chú này bé sáng gọi trí bộ kia cái bé chọn được cho cả ba bé nè bây giờ bé lố anh chú đâu nè bé ô phơi cho bé đúng khen là bé ô phơi cho bạn chứ ấy phần cầu này yếm ba cho bạn chứ thấy cái tên nụ thấy là yếm kêu tàu rong ấy phần cầu này yếm ba cho cháu ô bạn chứ cái nụ na nó này nó lên thu ô bạn chứ cái nụ vì lấy cho hà lấy cho số cái thấy lấy chứ ô bạn chứ cái nụ vì khó chọn chèn số cái tận hà chim lòng hà khái khó tên là chữ ô vì chữ mô nào mô hậu lên từ cả ô bạn chứ nụ hà lên từ là khá tàng sợ bây na nó này nó chả cái chữ lò ít sáng cho họ từ là này một cứ nào cứ hao 他帮忙看那可好了，咩冇冇冇劲，我帮出到咩，都好帮要做那就好人了咩哈。哎，份搞也冇帮到，就都自己都做过万就见咯，别冇地做晒万个个打住头的，呀搞二成能晒那边路，还那个呀，那就多车，还那那边呀，还那个要做，莫份个呀，到龙到找以色列人个呀，帮做着不给那给好不起来哟，我到见了帮着了在路上，帮着了没百姓，帮着受伤。 sau lên đó là ít phần cỏ ra bán cho bạn chú lên nó một trăm số mong rồng đó này là nó muốn tôi tàu chú số lúc đó tên nó chỉ bao bạn chú Tao hải này bây giờ mong nhau chú cho ở chuẩn tàu phản tàu lên chỉ bao bạn chú bây giờ tôi tàn nó giờ có một trăm số mong rồng có một mong ok nó nhất tôi liền khó nó Yêu chú xí nhà già bây giờ lên đó Yêu muốn nhà già họ tôi mong giờ chú sĩ bán chỗ giờ biết chú muốn giờ nhà ít phần cỏ là một họ tứ Tao giờ giờ tôi lầu ta nó ít phần cỏ của ta chú do nè nó chú ít phần cỏ nè bóng cả tôi ta lên nó ta chú chú ít phần cỏ nè ít phần cỏ giờ chủ ta ít phần cỏ ta ta lúc là thế nào quan chùa rõ nhẹ lưu qua mò na nó muốn thằng tụ tờ chỉ sù ai biết xuống cờ chỉ tàu mong ba lúc là thế nào ai có bố tàu tại số kia chào kỳ lấy đó bé phen cầu chỉ cả mua chú bạn chú cứ hiệp bạn chú tu sẽ là bé chừng khổ sĩ bé là chỉ cả mua y phèn cầu đó giờ cho lũ tan chỉ cho lũ thắng cả bạn chú họ bạn chú tên nào cho lũ ba nó cho tu tí tu chùa tao ô bạn chú tên nào có chuồn cho đồ chọn chành na nó nên nô ở nhà mẹ mua mắm mồng kém mua nam mua hậu ở nhà chỉ mua cái gì làm sư phụ tu ba mẹ nó tổ cho mẹ tổ ba mẹ nó bây giờ lại chạm mông táo ý bận chèn yo chạm mông táo bây giờ chúng một cái thể phát sinh cho nào chú lúc tới lúc chơi nào chú yo chạm mông nhà tao chỉ tay khu chớ bố mô nhà họ tới lúc chỉ tay khu chớ ok chết số nhà tên nó yo mô nhà luôn đã bây giờ giờ lên đó luôn nào lúc chú luôn ta giờ bây giờ blo nu giờ nào chú cũng blo nu cho họ bây giờ blo nu bây giờ thể chế cho nào chú nè nào chú cũng mô nhà tôi chỉ tay khu chớ giờ bây giờ chọn nhà giờ nào chú cũng chọn nhà khá lâu mà chúng tao chạy thì có số cờ bang tôi rồi cái lâu sư phụ nó giờ hà ta giờ giờ hà có số cờ bang tôi rồi sư phụ nó mà cú dành to rồi cú sủ to này cú chỉ lưu sợ thì nó rồi bé lưu chữ gì ta là chả bé lưu sợ thì nó ấy có lưu tôi muốn nhà bé sĩ nè cái chân chế muốn tao nè 检查下望到难道都是负的？如果公路 OK 路嘛，别主帮主一二烂主古嘛，古山鸟到古山主没哦，查通不路得成不嘛，做伢烂得搞得说得本正，伢烂得要帮古到上不没本正，古只帮没古只哦好了做没，古主么做伢烂得做好不帮古用，不有古用，别要是负的，别叫来诺有给了，然后要路努伢离湖本正的，个啥路我完全努都本正。 เกติเราโชติจุโมญะรีอย่างก็อย่าซื้อฟื้นก็อย่าโลนโนญะรีอย่างก็มโนด่างบริสันมโนด่างนอนด่างจึงด่างโครงการจอมแดงจุโมญะรีจู่ก็โชติอย่าออกวันจุเกโนย่าอาสาสมัครอย่าฟอร์นิเชียอย่าพูดจะแม่ซื่อจำแม่จุพูดยินเบี้ยซื่อจู่กูแล้วกูติดเชิงอัวต่อจากกูจิอัวจะแม่กูจิอัวหเหลียวพูดจะแม่กูอัวหเหลียวพูดวันจุเป็นสามกูวันจุเกโนรูมอจง giờ lên đó cho tôi cứ kể cho sư phụ là nhà chủ khử nhà cháu bé cho tôi là bé khử cờ ha đâu ra bé sáng ta ô cho nhà cứ sụt lên nó ban tôi này lên từ mốt nó là bổ kế tôi kể cho tôi lúc chết cha ô chê giờ nó đã lúc giờ tôi cứ mỗi cho nhà thì tôi chết nó cho lúc giờ lúc chết đã lúc chứ giờ họ là bạn chú sáng phòng có mong cho bé của bé lúc này cũng hổ bạn chú kia sa không lên đã bé mong cho thèm bao giờ chú thì ít phần cầu tôi cho bạn chú bé cháu cứ giang ta lù hát nu nuông có chỉ tông cái phèn cầu tôi cho bạn chứ thì nó ngà tôi cho bạn chứ nữa bé na nó cả bạn chứ bây giờ lên đó ra nó ta tàu chờ chỉ tàu xí ôi giờ nhà bạn chứ bao lỗ chỉ mua ra tàu là tàu chờ chỉ tàu xí na nó cả bạn chứ nu khâu nu bé cả bạn chứ chỉ bao lỗ bé cho cha bé lúc sáng đầu clang càng đấy một lời giảng muốn đào lên chữ chua mà cũng xa hà lên nó cho nên ít chữ này bảo bạn chữ rong ha cố sao bạn chữ nấu cơm ta chỉ nấu nồi này là chữ cuốn chơi là tôi bây học bạn chữ là chữ to nãy cái lão song tôi bây học bạn chữ sinh, cũng xa ta có chỗ cho cái lúc xa cho clang cản còn tiền một lấy chàng tôi phong dương càng nấu khâu nấu cho bạn chữ chữ mô tôi cho bạn chữ bạn chữ bố chua phèn cho bên à ít phèn xí bên đi chữ mô cho bạn chữ nà bây giờ à biết cái bạn chữ tu giờ dạ biết cái bạn chữ tu nào bây giờ biết tu sao nà nấu ở tu sao cho bạn chữ tôi bây học bạn chữ chữ lú bạn chữ đâu ra bây giờ ta ở cha nấu từ chỉ sulu rồi mà mua mà giờ mua rồi cho cái zalo sư phụ là chẳng chỉ bố muốn nọ ta chứ cha chỉ sulu mà mua bố mua sửa hậu rồi nung đỡ cái mua này cho ngã trên cổ cờ tôi cho bạn chú à lúc sửa hậu đỡ thì tôi này hồi lúc đó tên là mua khỏi tôi ta là này ở đây cũng đau lên cứ bố hạ tiền ra tiền mua đồ cũ thì cũ như hạ lên nó cho ta giờ mẹ chuyên trang cũ vậy cho nhà cứ ba rồi lúc tuổi chén ra mẹ ngao muốn nhắc khang xuống à mấy sao mua đồ cũ à hai giờ lên thì chỉ mua là ừ, có khỏi tay mẹ xứ à có chỉ mua có sao muốn trong là đủ tụ nó còn nói có mua đồ bạn chủ sư chưa có mua đồ tôi này 也被摸着里头也被进钱，被拆的站里那也差摸上了，个摸了完就去放个忙就该是那下了，就和个摸了来做给苦死哈，个摸了做给对哈，个路晒油个摸死。bây giờ cha nó từ bên mà lấy mỗi phần cầu đó cho van chữ là cái gì lúc sau chỉ to là từ phong dương đầu giờ bé ta mua là tao chỉ mua là tao giờ có chỉ mua đồ bạn chứ ấy có cái bạn chứ tu giờ bé ta mua là tao chỉ mua là tao nó nó bé bỏ, bé bộ mua ok nụ bé bỏ thể xe đồ nào chứ giờ nào chứ tôi sau xe bé bỏ thể xe thể là tao chứ thể là tao là bé giờ chủ thể sư bé giờ chủ mua bây giờ bé dàn dành cho tôi này tại chứ bé chính dàn dành cho bạn chứ thao của bé dàn dành cho bạn chứ là cứ bé dàn dành cho tôi này giờ mua là tao chỉ mua là tao bé có mua ô tô xa bé cứ sao một khứ nó cứ hao giờ bé mua ô tô xa giờ bé chỉ chọn cho chậu khi giờ tôi này ô tô xa là lúc chơi một rồi là già sợ chạy chọn bao chọn đồ chọn cho chậu chậu khi cho tôi hiểu tu sa nào bao sao chỉ càng bây giờ biết cái vạn chữ tu bây giờ biết ô tu sa đồ vạn chữ vạn chữ bỏ bố giờ tôi nên cũng ô tu sa đồ vạn chữ mong cả vạn chữ tôi thấy thở mà giờ đau ra cái bên nhà vạn chữ tu bên nhà vạn chữ bên chữ ô lấy vạn chữ hà bên đã chữ mốt là chữ lấy cha vạn chữ bao vạn chữ bao bạn lúc trong cổ chính cái bé bạn chữ bao cái rong tại cái yếu sĩ chế cái ô họ cần chạy gòn là bạn chữ bao tại cái lúc sa sáng phe sáng cả sẽ là bạn chữ bao tại cái sĩ chế cái chúng mình thì bao là bạn chữ bao tại cái giờ mốt là bạn chữ à chữ mốt là bạn chữ bao đâu ra bé cho cứ mua đâu ra cho cứ mua mà nó hại nó cú mà mua đâu hay là cú yêu mong luôn cú yêu mong mà chỉ thấy chờ luôn đâu ra cứ bé mua là bé ô cho tôi này cứ chơi món chạm sang khẩu mua có để chú khai khô dù giờ mua nhà cho tôi tổ chế nữa mà mua cả nhà chỉ cho phản chu luôn ta nó nữa cú mua cái nó nữa cú nữa giờ này từ nữa sau cũng bé nữa giờ chú sau chú tao nữa có của tôi này khô con là của bạn chú khô con rồi này giờ có cha tôi này khô con này chỉ có chú mua phèn cho tao nông cái là bạn chú chỉ này này là ô thôi à cứ có ô đó sắp bu tôi này khô con hả cha bạn chú tôi này cứ bổ sư bạn chú tôi cứ chạy con nè bố có mong bằng cái chú có tao ra bé bằng nhau dạng nó bé có lấy được khó bé có lấy được bao hạt bé giờ lên từ bé hạt mua là tao chỉ mua là tao bé nào à, nó làm vào chứ cô yêu mua ít nào gì cô yêu mua ít nào gì cứ lu à khá cho bé nu nó ít nào gì nó giờ làm vào chứ xem hà lấy cha bé bao rong sẽ phơi bé tổ nhớ đồn tao cho tôi chỉ là sự tiền tiền nổ trong chí mình muốn nhảy nhau bụi mình Anania ha Safila Anania ở tù mua ở tù thang ăn Tại sao ở tù làm vào chứ ở tù mua in trang khởi cha ở tù cái in trang tụi tụi tụi chế Hà tụi sư phí bế tụi ta à ư mua à tao bỏ nó ra ở chấn nhà nè xí bể tôi ta thảo có giá à chỉ tao mua là giá nhiều cả tù thảo có mua là chấn nhà này nhiều cả tù có mua chỗ ăn chữ là chấn nhà này nhiều chỗ ăn chữ tết thờ ô chả có phèn cá có cá ăn chữ có chỉ có cá tôi này lấy có cá ăn chữ lấy tàng sinh đào này chơi cầu cá to tàng sinh lắm đào ra biết cá ăn chữ này mấy cá sẽ với cái gì là mấy ta nữa nữa ta sinh hôm nay lúc sáng rồi này chả chuyện già đâu ăn chữ giờ biết ta cá chữ ô già chữ mua này chữ già ô già anh này hát sao phiêu là hát to là nè anh này to สัตฟิลาตัวกบูยังชิบเป้าเลยมึงจะตัวหลวมอันนั้นเนี่ยลูกเจงกำมึงเฝ้ายิงจีสัตฟิลาตัวจูลูกชิบเป้าอันนี้ก็ใชตัวตัวละซื้อไปตัวตาโอจามไม่ได้หนาจียัมึงกลางว่าอันจูเลยก่อนไม่เชื่อกลางตัวไหนไรไม่ตัวมึงตองบอกเลยน้องชาจะไม่กลางไม่งานอินจานตัวสิมาตัวกบูหัวสัตฟิลาเนี่ยจะลกองเตอร์ฮะเจะเลยตัวสังเชียวละฮะจะตัวหลวมจะเลยมอในตัวกบูคืออัตโนมัติเราเก๋ bố trong trái cho bây sinh ha cho tôi nên cứ bố bù ra nó bố mang trái cần cầu lên thảo cú nó răng nó cho họ ra ta lù cú là những chỉ mỗi phần cầu ấy là cứ cú lúc sáng là cú cú lúc sáng là phê cả bảo đảm mấy lúc sáng rồi chả là cú trong lên đầu cú trái ra nó cờ lên giờ bé ô rong thôi giờ là giờ bé nhà vào chữ tù nó bé bảo mua phải mông cả lúc họ trong cứ trái hú nè cho bây sinh cứ bố nó thứ ra nó bố mang trái cần cầu lên bé hai ta nó là chúa cha nó mang chữ tù chúa cha ô cha à đam hay vào tụ nó lúc gì nó mang chữ chúa cha ở tụ hà tuần nè จะตั้องหาป้องเกตสูนะไปปวดจ้ามหัวจวันจื้อ inu từ cường độ tàn tế cờ bé thua tù yếu chú mua lên thì yếu trải tao bé thọ lệ giờ có yếu tì phá từ là bạn chú yên bù có tàn thọ dù kết thù là bạn chú yên bù tàn thọ có yếu một cái chú một khá cho bạn chú ta có ổ lấy bạn chú hà nữa tao cứ bé tình chơi thì mua đâu chú yên su là nữa hà lên nó chú yên su hà lên nó có ăn tranh cố tại chỉ có chú ổ lấy cố hà cho nên tôi nên sắp phê cho nên chỉ một sáng trọng bé nào nông chạy bạn chú chạy bạn chú bé bảo ta mua bạn chú ta tại chỉ bé chú ổ lấy bạn chú hà nếu có ta chú mua bạn chú bé cụ tô bé hở bạn chú nếu có ta chú mua bạn chú bé cụ thảo bạn chú ba 如果只摸完只，被姑娘红高好完只，被我来跟到来倒数，莫该人子老下来那只股，操我嘿嘿呀，完只努那我来给我倒数，我他妈的，被我嘿当保只，咱就做啥都，搞苦死个做啥了，个做啥要都忙了，只要干菜多了，个要只摸，一弄个个要只多了，干菜多了，个要只到多，那等菜多啊只多，那等苦死做啥做啥要多，但是那等多做啥为能老只数，都得要到做啥，被啥的被莫名只伢人都找着完只，被要给侬了。 bé chú mồ nó yếu kỳ lệ bé chẳng chuyện nhỉ bé hưu bé ôm cho bạn chủ lực cứ nà nô nín cứ không một bổ nó xí nà bé chó mông vậy tua ta tỏ ta số bổ cho nên ít sao vậy bố chỉ là chủ lại thảo cứ một xe hà rồi bố nhất rồi nhất rồi tỏ ta số bổ còn cái phèn cầu tôi cho bạn chủ nó bố yên cái chỉ chê chỉ chê chỉ chê cho tú chỉ tú做cứ ok nụ ấy bố bạn sang bạn phải cho cho không ít phèn cầu nè đau chỉ đau chỉ bao hà này bố ta giàu là lô sang cả game một chú mồ chơi cha là lô cả tê cha tê chủ mẹ từ cam bộ con chi có nhiều rau có nhiều 到处人多，不打莫莫西就三个别猪嘛，别人去猪嘞，鸭蛋猪一份高，做好不打万猪，就么多分都贵？怎么一份都万猪是哪？古猪只养鸭万猪多，博主进不帮鸭蛋猪多，头鸡莫西的，咩啥鸭多了咯？扛到靠别猪，么多呢？班我都好领了，真好，好不直接猪鸭多了。 他不上干多了，让你讲，再也不丢哦，始终始终宝，你拿着碗住了，保证多单到手不？别做梦了，别十中干吃着往了呢，如多的都去搬库呢，好拿都去搬桌呢，别叫难接了，直接呢，把过多都多接了呢，我包我盘累了，那都多吃呢，都多接呢。 bé khổ sĩ bé lu rù gần còn bé khổ sĩ bé thấy nhà cha gần còn vạn chứ cứ nhà chúa giêsu bé bỏ bỏ là nửa lưu, bên bỏ lấy chàng nửa tua canh dù sau đông khâu lì nửa tua chó phun chó cho cả hai cú bé nó có bé lưu tụ chúa giêsu cứ hiểu vạn chứ có cờ bé lu sai luôn chứ cờ plan cờ plan cờ càng cờ chú bé bỏ tàu lưu vạn chứ à đau ra giờ cú nô mẹ này mấy giờ tê lên nó đâu cú, bé bỏ lưu chúa giêsu bé bỏ lưu vạn chứ bé giờ tê lên cứ à chúa giêsu hạ cho lên từ hạ cho simon petro hạ đàng, có bỏ lưu cú lưu cặp bọn lũ của ta luôn หาเป้ยรังกองก็ปลุกกูลุอย่าเป้ยลุจีสูเป้ยลุวันจูนะเป้ยปกการโตระวันจูเนี่ยกานปกการโตระวันจูกานลุลุกกันมันหาเลยเนาะย้อเหลังแต่ยังเป็นลุวันจูไม่กานโตระวันจูไม่กันมอไม่สู้ชาแนะละมึงปูระวันจูไม่ปกการทูไม่ได้หยาบมอวันจูหนู จีเต้หลอจีเต้หลอหยาจังเต้งกลัววันจูหลังหยาจะเป็นทุกวันจูหลังวันจูสามห้องหยาจะที่อีย้อเล่นแต่จีสูเสลี่ยหาด้วยจะต้องในกูชักลุจะต้องในกูชักจีเหนียวเลยก็หากูเป้ยเนาะฮะจ้าจะเลยเขาไปแต่หยาจ่าดูสองตัวเจ๊งเฉ่ง là bé khởi chào hồi lúc là tên hồi sư nếu mà bé giả lúc chỉ chọn bé cháu nhà giả sẽ lấy cứ nếu mà cái chữ nọ nếu mà chọn cái chữ nọ thành y thành o nếu mà xây nọ thành bé nếu mà tôi sang nhà bên lên cứ bé chọn nhà rồi đó thằng khả ná hay là thằng khả một tên mày mà số cái mà phụ bỏ tao vậy tại mấy chỉ chọn được số ba chỉ tay chờ lấy điều một tên tàu chỉ một xây nọ chỉ một tôi sang nhà bé chọn nó lên từ sám lô nô cho bạn chỉ lúc chờ chỉ là mỗi ít phẩy tôi chọn hồ bạn chữ na và chữ của mỗi bạn chữ tôi tôi chọn hồ tổ chế bé tôi chỉ chọn mua na bé tôi chọn cây na bé tôi chọn mua ô tàu cho phải nó một lú à chú tàu à giờ cho tôi này tu sáng nữ nhóm là tên nó nữ ô tu sáng nữ chú thấy tên hay là ô lú nữ chú mẹ cả tên hay là ô tu sáng lú bên nhau hồi lúc là tên này bên tôi chính đang dành cho vạn chú bên một số vạn chú tay chờ vạn chú tay chờ bố cũ bên đó chính đang vạn chú tu là thảo vạn chú bán mẹ hay bán cũ bé nô nô giờ lên từ chỉ tàu cho phần cầu yàng tờ lù thì thì tôi cho sau ô tu sáng gì là mà thì tôi cho tôi vạn chú nè còn tàu vạn chủ giờ chú bố càng công nào mới được công Long mẹ tết chỉ mang nhiều tiền chứ hai lúc đầu thế này rồi ta mẹ giờ trả tôi đây của tàu công mong nhớ trả nô cứ của hà mẹ nó giờ trả cần trả chứ mẹ cho tôi chứ nó này nó mẹ muốn nhớ to na to tàn được vạn chú sung cả mẹ nhỏ ta cúi chứ tao nói rằng coi lẽ à mẹ tôi nó đâu dạ nó là trả cần na lòng sát lòng chứ cho cái vạn chú tu là vạn chú tôi chú mua được vạn chú trả bé tôi cho bé xí là số cả chú mua năm mua hậu thì tổ chế nó na nó chọn nhện chỗ tôi hai cái giáo sư phụ cái giáo sư phụ mua nhà họ từ mua nó mỏ mua nọ họ từ ba đôi cháu cứ chọn nhẹ nó nè lô tê bằng chân của lô lưu bản chú na, tiêu chỉ chủ của bộ của ở bên bộ gì lên bên nó na, lô chủ bao chỉ tàu gì chứ lô cho ấy phèn cổ tôi cho hồ bản chú nó ô lưu thắng bé bao lưu thắng tròn bể tàu chủ bộ bộ nam bể na, cho ấy phèn cổ xí na, ở bên này mua chỉ chủ cổ na ná bây giờ bé càng bản chú lô tê mà bao chỉ tàu gì chứ mua nhà ấy phèn cổ yếu chủ bao chỉ lưu chế lô chả bạn bu cho nó là những trường tàu cảnh bể một chủ bộ ná 一份狗子，你条作业了不到，你条主摸摸弄东又到，你条主摸弄不嚟都冇包都冇事呢。日本专家都做好多嘢呢，同佢俾作业，俾下嘅周师傅嘅有冇好做做俾啦嘛？同埋俾下杜沙，但我就嘅周师傅啦嘛，最老俾呢，梗係下杜师傅嘛唔攞怒氣啦，就偷教嘛嘅周嘛唔攞怒氣，你條唔攞怒諗啦啲喏，主摸條唔攞怒落嚟啊，錯到不了你作业，做下俾單導有冇人都得呢，不要不要俾作业嘛，要領導。 thảo cơ nó cũng sáng nụ ấy lù lên nó còn chế vạn chỉ là có sáng tàu clan chỉ này bên chế vạn chỉ là bên sáng tàu clan chỉ giờ có chỉ tàu ngàn tổ thì nữa nó nó một lòng nữa ngàn tổ cho vạn chỉ nữa có chỉ hàng ngàn tổ cho sư phụ kế chỉ lò còn ngàn tổ cho vạn chỉ hồ vạn chỉ tổ chế đâu nữa tổ chế sao muốn nào mua hậu nữa bên vâng, trên sao chỉ chọn nhẹ nữa giờ có chế vạn chỉ có sáng tàu có bu rồng có có giờ rồng rồng còn chế vạn chỉ có tàu kia nụ rồng ô tàu rồng nhóc càng xa lù bây giờ lên đó กแ路内กูจัง呢，讲人只包多能忙度，น人只包干度成足，ยจ只包้อง搞不咯，นึงหมอนตู้กลา็จะเลยมุนทากว่าต่อโดนหนึ่งซึ่งแต่ก็จุโม่นะจุโม่เอ็มุนใจเลยบอกเลยเนาะเพื่อจะหาดักล้ามเพลแล้วเปล่าตัวจีนนี่ก็หนึ่งตัวอ้วนนี่ตัวก้อนน่ะก็จุโม่หนึ่งนงตัวหนึ่งปุจเลนดาหนึ่งนฟงใช้ลูกต่อหอมบัวฮาก็จุโม่เป็นหนึ่งต่อเจก็จุโม่ท้อหนึ่งซาโต้เป็นเร่นตัวจอนเจเนาะแม่ตัวเปย์ซิฟูน่ะซิฟูตัวถาวรจุโม่ mấy tổ bề cái lên cho sư phụ vô cho hà lên nó giờ của một thọ ban chú cho ấy tôi chú cho từ mà yêu chủ nhanh cầu phán kịp tôi tôi sư phụ sư phụ họ từ nè họ sư phụ thuê cho lên nó bây giờ chủ mốt dưới này phải đâu dưới này chẳng bỏ lên đó là dưới này tôi chừng càng con con mà tỏ chế có một bên nữa tỏ chế có tôi chẳng khó tại nó rong cơ nè ấy vàng chú nó lô bên bảo cha chả bên này nó chế vàng chú bên này nó cho thổ vàng chú đau lên cho chú cho của bố mẹ cái lên thổ vàng chú lô vàng chú hà cổ ô ban chú cây nông chí mà chú cảng ô lệ chỉ cho tao la tao tế số lý rủ cho nó sư bây chú cảng mù chú bao ô ban chú tên nông bây chú cảng mù trang cho mong song bây chú cảng mù mô ban chú tôi kể luôn một bù lửa tù bây giờ tặng cho một chỗ nấu từ bây hải mong bên trên bỏ cha này bây chú tao mong ban chú tế chờ nó bỏ mong nông gạch nó chú cho bên này giờ nô nô thầu cờ của hà chú co hà ta giờ con chạy van chú ấy có sáng của con lúa nô có sáng của con mô no mô hầu có sáng của con mô có bùi rồng có có rồng trồng có sang của các tàu rồng nhau sư có chỉ trang tề là tàu hạt ta có dấu thì phải cầu tôi cho bạn chữ ta xin nu nô cho anh chơi bạn chữ ta có sắm lúa nung số bạn chữ lúc tay thờ, có sang của các mò phẩy một nhóm bạn chữ lúc tay thờ, trang tề cho bạn chữ ta xin nó cho tu trang tề giờ lấy từ xa hạt ta nương chơi bạn chữ em nương sang của nương mò có bu rong có có rồng trâu nương tàu rồng nhau sư nương chỗ khác khế sư này chỉ trang là tàu trang tề của sao sao mới chả cứ sắm lúa nung số bạn chữ tay thờ nè thì na lòng xa thì ý phèn cỏ tôi cho van chữ na dồn cho nó nó mẹ trả lô tôi cho van chữ mẹ chỉ trả lô cho cụ na mẹ sao cho cụ chỉ chẳng bền mẹ có bao cụ là tao chỉ mẹ bao chữ Jesus chứ cụ sao lưu lên nó mẹ cho cho tôi cứ sám hông vạn chú tôi chờ hắn chuyện lại tao muốn nhau tôi chen chuyện mẹ tôi trả tôi cho van chữ nu nó đã mẹ có lòng để cho tôi chữ ô tô sang tôi van chữ gì làm giờ lên đó chỉ nô nó đó bé thóc cái vạn chủ tu là chỉ nhờ cái bé chủ nan nô ở vạn chủ chồng chỉ nhờ cái bé chủ mỗi phiền cầu cho vạn chủ cứ giờ vạn chủ tu nọ chủ tu bé tư mua này ít phiền cầu đỡ giờ cho trời dạng cứ cầm mua hồ cả lúc này sẽ là inu ipla in tê ra mà inu từ giống bọn tàu lên cả nhà tôi chỗ con giống bọn tàu ra cứ các khứ tàu nhà để inu tàu cái chủ chỉ hạ lên từ từ mua cầu phẳng kia các chủ chè lại ít phẳng tàu มนึงก็พาถูกเชลอพาเต่าแต่ฉิแม่จะกูรู้ว่าจูกุนเจดายังแม่เต่าเลยกูนึงก็พากินแม่ยังมดเรากบพังแม่จะยังมดเราอินจังหรอจะว่าจูจะกูรู้ว่าจูจะหากองลองจ้าทูจะหาเนี่ยจะหาเนี่ยกูจะหาเต่าสูจะหากีต่าปกูทัอย่างกูไม่โมไม่รู้ไหนไม่คือเต่าทุดชัวนู้ยังไม่จึงการเต่าทุดชัวนู้เต่าเย่ไม่โม ờ lúc nãy cha tao vàng chú tu cho tao tu li mà mua họ nói vàng chú lệ chú có lệ là họ nói vàng chú tu lệ là hắn hay sao vậy mà bố mua được vàng chú mà bố mua dạng cứ xong hát tu nhu cứ giờ chú trò hay là chú chỉ mua mua mua thâu tu nhu cứ đỡ bao nhu đỡ lại đầu ra giờ mới đầu ra cứ bé giờ bé lúa vàng chú chú ta mà bé mua mua cái luôn lúa cha cái thế cha rồi bé xưng bé khổ sĩ จะก็โมดวันจุลายิ่งจะก็ตูนะสอตูจิ้งเชนนะจะก็บอกบอกเลยเด้อไปสั่งกันถึงเมกาจะป้องกันจะหุ่มเราเต้เนาะหน้าชื่อก็จอกันทุกวันจุเจก็เลยถือเปล่าสองวันสี่สองวันจะได้เช่าอย่าเล่นเด้อถอวันจือปังไปสอตูถอก็ตีจากอาลุนชาตูจือถอคือก็นึกก็ถอหนึ่งจังเต้ก่อนtrả luôn tu lúc là thế nào chọn lại inu cứ có sợ lợi chúng mong nó lúc lý chi đâu có làm thọ nó có hà là bạn chú chú tay có có hồ là bạn chú chú nó có là cho họ lúc sợ tan có thì cho ăn lúc chú tao là tôi phong dưới về bạn chú chuyện lúc có tê cho ăn lúc chua nữa tê cho ăn ô lê cứ nữa hà ở bên sau nan nó cái bạn chú tu là bên sau nan nó qua tu sang đồ bạn chú là cho nên thì bên ít phần cầu cứ ít phần cầu đó cứ học bạn chú tu chú mô đó bạn chú ở bên chỗ phần đó 找到别时，你叫路易，万只包的别有梦到样时，哎，莫一反的都找到地多车，才能莫闹莫好。逃万只搬高努努，别逃万只给。万只都个莫飞起路更高，万只只都个只轮渡还轮不拉的，万只都个只轮渡只包轮不拉的只跑，万只都个那侬不佛不脚不长不难不板都别哦。và chuyện tôi cứ tối lúc là tên nó chẳng nhớ tôi khó khó lúc nó chẳng gì lúc là tên nó chẳng kỹ lưu xưa chạy nhiều nó vậy lưu xưa cứ vạn chú về thọ có bán cho có chẳng tôi này cứ chẳng cạnh có tù thọ có lụt lòng bé tôi này lưu xa lưu xưa tả cờ nó chỉ học cái chế lâu sư phụ chỉ lên tiêu khá là bây giờ chỉ yếu là chỉ vạn chỉ chế lâu sư là bây giờ chỉ sẵn nó là cho khó ta biết chẳng trả cái này càng bé lưu xa đau ra cứ bé mong vạn chỉ chế lâu cứ bé chỉ sẵn lòng bé chỉ tạo cho họ biết ta tỏ nhà cho cái bùa chùa và chú thọ có ba cho có chán tôi này cứ lúc có ở chỗ lúc sợ cứ biết cho tôi chú lúc có cho họ cứ tôi số lúc bé ổn tệ lắm bé lúc có chỉ bé mỗi ít phèn cầu đời có tù cho có sư tôi cứ lúc có là tôi cứ nếu chú mỗi tàn thọ nếu lúc này chủ có là tàu nếu chú mỗi nếu tu sa cho có là tàu tôi cứ lúc có là chú ô trở lại nếu lúc sáng nhà là cứ na nụ ô trở lại cứ vạn chú có khai nếu ô thọ ban chủ có ban có bên giang dành rồi tôi này lấy chào tên nào đây chủ lấy chào bên giang dành chủ có lên đạo xứ đạo ra cái bên mua rồi tên nào tên chủ tại bên chủ dục khang mua đồ có ô có tròn dục có chán tu thọ có ban ta ta lên ấy ban chủ biết thuộc lại hồi giờ lụt lòng bên số tu cứ nu nu ấy trên nu nu mong bây giờ lòng sa lòng chư bây giờ chủ ô tu sa rồi ban chủ gì là cho họ bên sáng có bên mua phải muốn nhớ ban chủ thấy chờ ban chủ ấy thọ có hồ chả cứ rằng ta tỏ như phán như phư của nên chua sa trâu con em muốn được tàn thọ nên lúc này trâu con cản em ta có phòng có mong bố ba đầu xôi cứ tu cứ tao nó nu nô em ta cứ chỉ tu nu nô chỉ tao nó nu nô sẽ tu sa cần cầu lệ ino tương chạy dù chỉ mong sa rồi nên tì sắc ăn lu lằng em lúc sa van chỉ ta có phòng có mong đầu xôi tu cứ chỉ hà mi nhỏ giàu này lâu nè chỉ chỉ chỉ chỉ hà tây phong gì cứ tu san trâu tu ta có phòng có mong đầu xôi tu nu nô cái thảo luận là chỉ số luận về amen và chú phong có mong cho mình chùa tu vậy mà xin chỉ lùa sau lên tàu giờ lúc sợ cứ bây giờ phi mình nhổ